thế thì đã thế ta sẽ trả thù nhà ngươi <laughs> Này thì, này thì dám gọi là nằm nổ vợ ta Này thì, này thì, này thì <laughs> La la la la la la la la Trời trời trời trời cái gì vậy Trời ơi trời cái tiếng gì mà to dữ vậy Ui, Cái nhà tôi bị gì vậy ra ngươi chính là Samiu Con nhỏ kia có phải là ngươi đã làm nổ vợ ta đúng không Vợ hả Ai làm nổ vợ ngươi Vợ ngươi là ai mà sao tao biết được hả Vợ của ta tất nhiên là zombie chứ còn gì nữa Nhà ngươi đúng không chính ngươi phải không À cái người mà ăn cắp vảy kim cương của tôi hả Thì đúng rồi lấy vảy kim cương của tôi tôi làm nổ đúng rồi Còn còn đòi hỏi gì nữa Trời dạ, dạ, ơi vậy, vậy, vậy. Này cho nói lại nhớ là vợ của ta thích làm gì thì làm mà nhà ngươi dám làm nổ vợ tao ngươi thật là độc ác ta sẽ ta sẽ giết ngươi ai gọi phong đó có phong đây ai đó ai đó ủa à, trời có chuyện gì ui sammy của tôi ủa trời trời cái bên Sammy có con gì mà to vậy trời Ồ hình như con này là một con zombie Trời ơi Sammy hôm nay chơi lớn quá thôi, người cosplay zombie ờ, về cosplay luôn Ủa mà hôm nay nó phải là Halloween đâu mà sao tự nhiên thôi cosplay ta Ủa hay là zombie thiệt ta <laughs> Ủa ủa ủa từ từ từ Ê Sammy Sammy ơi Trời, trời Sammy xỉu rồi các bạn ơi Ủa ai con zombie kia mày mày mày là người gọi là làm cho Sammy của tao xỉu đúng không? Mày mày mày đã làm gì Sammy của tao? Hả? À? Thằng nhóc kia, người là ai? À, ngươi dám hỏi ta là ai sao? Ngươi hỏi ta thì ngươi phải trả lời trước Ngươi là ai chứ Ngươi phải giới thiệu trước chứ Bất lịch sự quá <laughs> Được thôi Giới thiệu với ngươi Ta chính là được gọi là đại chúa tể zombie Cái gì? Đại chúa tể zombie sao? Còn ta chính là Phong Cận TV Đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Minecraft Là người đẹp trai nhất Hero Team Đó Ủa mà mà, mà tại, tại sao ngươi Ngươi lại đánh đánh Sammy của ta ngất xỉu hả? Cái gì Sammy của ngươi Ngươi là gì của con nhỏ này hả? Ta hừ xin trân trọng giới thiệu với người Ta chính là người bạn trai đẹp trai của Sammy hừ À thế à? ngươi là bạn trai hả? Đúng vậy Bạn trai phải không? Đúng vậy Đồng phạm với con nhỏ này Mà con nhỏ này đã làm nổ vợ ta Hôm qua nếu mà thế thì ngươi cũng xác định đi cùng con nhỏ đây đi. Ôi cái gì vậy? Ê, đâu đâu đâu. Ê, không giận nha, không giận nha, còn có một máu không giận. Không giận, không giận nha. <laughs> ai giỡn với nhà ngươi ai giỡn với nhà ngươi hả hả à, à, bà bạn ơi chuyện gì cũng gọi là có thể nói chuyện với nhau được mà đừng dùng vũ lực như thế chứ bạn to con như vậy bạn quýnh mình là người ta mấy bạn fan xem được đó bạn fan gọi là bạn bạn gọi là ỷ lớn ăn ăn hiếp người bé đó bạn nhưng mà bạn à tôi là zombie tôi là quái vật ấy à ấy à bạn gửi thay cho mình đi bà đừng đừng à, <laughs> cuối cùng đã trả thù được cho vợ ta rồi Nếu mà các người còn tiếp tục nữa Lần sau á, ta sẽ còn quay lại nữa đó à, trời ơi cái con zombie ỷ lớn ăn hiếp yếu này trời ơi nó quýnh mình giờ mình đứng dậy không nổi luôn sammy ơi sammy ơi tỉnh dậy đi sammy đừng ngất xỉu trời như vậy ơi, nhức đầu quá kêu tôi dậy Ủa? tôi nè tôi nè dậy đi sam <laughs> mà có sao không vậy Ông nhìn nghe tôi mất một miếng đầu nó mất nguyên miếng chùm tóc nào ông nghĩ sao tôi bình thường không? À trời à... ơi. Ủa, mà cái con zombie này tối hôm qua là con nào vậy? Sao tự nhiên hôm qua nó qua nó quýnh Sam. Rồi xong tôi vô cái đầu nó hỏi tôi, tôi nói tôi là bạn trai Sam cái nào quýnh tôi luôn vậy hả? thì đó cái con zombie là con zombie chồng ờ, ờ, chồng đó không biết không hôm qua Hả? không biết cái video trước không video hôm trước á tôi đánh cái con zombie ăn cắp cậy của tôi á là vợ của nó đó trời ơi trời à. đi qua đánh ghen Ồ, à. thì ra là vậy Trời ơi mấy bạn ơi Mấy bạn có hôm qua là có bạn nào xem video của Sammy Các bạn có nhớ hôm qua Sammy đã đăng một cái video là cái gì ta Hình như là xây nhà an toàn chống zombie hay sao á Thì Sammy cái cái cái cái phần cái gì ta Cái cuối cùng á Sammy đã đặt TNT làm nổ chết một con zombie Thì hóa ra con zombie đó chính là vợ của cái con zombie khổng lồ hồi tối hôm qua các bạn ơi và nó quay lại đây để, để nó trả thù mình với sammy trời ừ. ơi hàng gì á hàng gì nó vô quýnh mình với sammy ngất xỉu luôn các bạn ơi trời ơi là trời xỉu úp xỉu đau luôn thôi thật không thể nào mà chấp nhận được cái con zombie này chắc chắn là một ngày đó nó sẽ còn quay trở lại nữa để nó phá phách hmm. <laughs> sammy à giờ sao đây sao là sao nữa thì chúng ta phải sử dụng cách cũ thôi chứ thì sao thì lần trước á sammy đã xây một cái gì ta bẫy gọi là để chống con zombie vợ rồi thì lần này sẽ đến lượt phong phong sẽ chống lại con zombie chồng này ha mấy bạn à mấy bạn hãy xem phong sẽ xây cái gọi là nhà an toàn để chừng trị con zombie này như thế nào đây mấy bạn hãy cùng đón xem nha chứ phong mà không không thể nào mà chấp nhận được thà rằng nó quýnh phong đi phong nói còn này dám đụng đến sammy của phong trời ơi nó láo thiệt sammy yên tâm phong sẽ chừng trị nó bây giờ sam đi theo phong nha nhớ ừ. nha nhớ nha nó điền tôi cái nhà luôn nè cái nhà yên tâm rồi nè yên tâm đi tôi sẽ tiêu diệt nó xong tôi sẽ thịt nó tôi đem đi bán để xây nhà lại cho sam ủa mà khoan nó là zombie mà nó zombie thịt nó ai ai thèm ăn ta ờ... không ông bắt nó xuống làm phụ hồ nhà tôi đó đơn giản ờ, vậy thôi hợp lý đó. tôi tôi thấy con á nó cũng to con á tôi sẽ bắt nó đi làm phụ hồ để nó sửa lại nhà cho sammy ok rồi mấy bạn à mấy bạn hãy cùng xem thử phong sẽ xây cái bẫy gọi là tiêu diệt con zombie này như thế nào nha chứ phong gọi là không thể nào chấp nhận được nó dám hủy hoại nhan sắc xinh đẹp của phong <laughs> ok bạn ơi và hiện tại là mình với sammy đã chuẩn bị xong đồ để có thể chế tạo cái bẫy tiêu diệt con zombie này rồi bạn ơi thì như em đang thấy thì có gì là lạ không anh em đó chính là nhà của Kyron đã biến mất luôn rồi các bạn ơi bởi vì là để xây à, được cái bẫy này ơi. cho mình quyết định là mình đã đập luôn cái nhà của Kyron để xây bẫy <laughs> hy vọng Trời là Kyron luôn hả à đúng rồi hy vọng là Kyron sẽ không xem được video này nha bạn nha mấy bạn đừng có gọi là gọi là gì ta mấy bạn đừng có chụp ảnh đăng lên facebook nha bạn thôi Kairon la mình chết luôn á ok thì bây giờ nè mình à, có chuẩn bị ở đây một cái rương thì ở trong cái rương này á là mình đã có chuẩn bị rất là nhiều đồ để có thể tiêu diệt con zombie này luôn các bạn ơi thì đầu tiên nha thì mình có một cái bẫy nó có tên là một cái cháp đây thì cái này á bạn là một cái bẫy dùng mà người ta thường hay dùng để bẫy gấu á bạn nhưng mà mình thấy rất là tội nghiệp luôn tự nhiên không người ta bẫy mấy con gấu xong mấy con gấu bị dính vô bẫy tội nghiệp nó lắm luôn các bạn nhưng mà mình sẽ đem ra để bẫy mấy con zombie nha Thế đây mình có chuẩn bị một ít gọi là trứng zombie nè đó, Được chứ sao không được Thế đây mình có chuẩn bị trứng zombie nè các bạn ơi Thì khi mà con zombie nó mà bước vào trong cái bẫy này á Thì ngay lập tức nó sẽ bị kẹp lại đó. Thấy không Nó sẽ bị kẹp lại và nó sẽ đứng yên một chỗ luôn Và một tí nữa nó sẽ chết queo luôn coi này nha đó, Nó kẹp này xong mất máu từ từ nè từ từ nè đó. Yeah, yeah, yeah. Trời ơi trời xịn quá không ơi Kẹp cái đứng rồi. im luôn nè nó không di chuyển được luôn á ghê không rồi xong chết queo luôn đấy thì cái bẫy này cực kỳ hay luôn nha thì bây giờ là sammy phụ phong đi sammy phụ phong đặt cái bẫy xung xung quanh nhà đi ok mình sẽ đặt rồi, từ làm ờ, cho này nè à, để tôi làm cho Rồi ok bạn ơi Thì mình với Sammy đã gọi là xây xong một cái dòng bẫy gấu rồi nè các bạn ạ à. Ờ thôi mình dùng từ bẫy gấu nghe tội nghiệp Mấy con gấu á Mình sẽ dùng là từ là bẫy zombie nha các bạn nha Đấy Mình đã xây <laughs> xong mấy cái cháp đây nè Thì bây giờ ở đây Tiếp theo nữa là mình có chuẩn bị cho mình Đó chính là một cái à, gọi là thứ rất là đặc biệt luôn bạn ơi thì bạn biết cái tay của mình là gì không đây đây chính là cái thảm cỏ nha các bạn nha thì cái thảm này á khi mà chúng ta đập đất nè chúng ta đặt lên phía trên thế này nè thì nó sẽ nhìn y hệt nó nhìn y hệt như là đất bình thường luôn nhưng mà khi chúng ta bước lên trên đó thì chúng ta sẽ bị lún xuống bụp nó Ôi, trời ơi, okay. thần thông vậy Đúng rồi Và ở bên dưới á, Phong sẽ để ở bên dưới những cái gai nè Thì những con zombie khi mà nó bước lên trên cái gai này á Thì ngay lập tức nó sẽ bị cái gai đâm bụp bụp bụp bụp bụp Và sau đó nó sẽ chết queo luôn Sam ơi Ghê không wow. À. wow Trời ơi trời kiểu này là có thịt zombie ăn cả ngày luôn Phong Đúng rồi mình làm, mình làm mấy farm zombie luôn Rồi ok bây giờ Sam phụ Phong đi Sam phụ Phong rồi là đào cái này thấp xuống nè Đó đào thấp xuống nha Tôi đào Ê làm cho rộng động á con zombie cái nó to thù lù à Chừng nãy nhỏ lắm Yên tâm đi, mấy mình mình cái con zombie to thì tôi đã có 7 để 7 nó rồi. Còn cái này là mình dùng để 7 mấy con zombie nhỏ hiểu không? À. Ok. Đây đập đập đập xuống đây nè, sau đó mình sẽ bắt đầu mình để gai xuống bên dưới, đó để gai xuống bên dưới như thế này. À. Rồi sau đó lắp cái thảm cỏ này lên. Đó mày thấy không? Xịn chưa? lắp lên trên nè là không ai biết luôn bạn ơi lắp lên trên là nhìn y hệt như là như là cỏ bình thường luôn các bạn sammy thử bước lên coi sam đây tôi là zombie nha đây tôi là okay. zombie thực thụ nè đó ở đây zombie là phải đưa tay nè đó zombie nha Rồi, ok ô con người à, tào lao tào lao à đây trời ơi đó zombie okay. đó sao chứ giờ rồi ok rồi thôi phụ phong đi bây giờ Sam phụ phong đi Giờ đập đập cho cái này nó rộng rộng ra nè Ok đập đập đập rộng ra Đây mấy bạn ơi bạn nhìn ở bên dưới nè Phong cận đã bỏ gai xuống bên dưới nè bạn thấy chưa Rồi ok bây giờ là Phong sẽ bắt đầu Phong lắp cái thảm cỏ lên phía trên nha bạn nha Rồi đó giờ là không ai biết luôn à, bạn ơi nhìn không ai biết luôn á à. em mà lỡ mình dậm lên sao làm sao có cái dấu nào không thì tôi biết nè tôi sợ tôi núp núp Yên dậm tâm vô đi. sao bà chỉ cần ở trong nhà là bà sẽ không dậm vô được đâu giờ bà bà đừng có ra ngoài đó bà ra ngoài là bà bà, bà dậm vô chắc luôn á đây không có để cái hàng rào để chặn lại nè thì một tí nữa mấy à. con zombie sẽ không thể nào mà đi qua hàng rào được đâu bạn ơi <laughs> ok rồi và để đối phó với lại con zombie to á thì ở đây phong cận đã chuẩn bị một cái quả trứng màu vàng các bạn thấy quả trứng này lạ không đây mình sẽ cho ừ. bạn xem ừ. quả trứng đây là quả trứng gì nha thì cái quả trứng này á mấy bạn chắc mấy bạn cũng thấy nhiều lần rồi đây đây đây đây, wow đây chính là quả trứng của con người tuyết siêu to luôn bạn ơi thì con người tuyết này phong sẽ để ở đây uh, gọi là vài con nha để nó tấn công con zombie to nha các bạn nha oh. rào lại phong bắn đi rào lại bắn cho nó xịn đúng không à, ờ, rào lại ờ, đúng rồi đúng chạy rồi sao nó hợp chạy lý, không bắn không, không mạnh đâu nó phải đứng okay, yên nó bắn mới mạnh hợp lý lý mình sẽ để cho con này nó đứng ở trong cái lồng này và nó nó nó nó nó sẽ bắn cái con zombie nha các bạn nha ok bỏ ra nè rồi lắp lắp lại như một cái cột súng á phong nó như là súng thần công á đó ừ đúng rồi đó ok rồi lắp vô nè rồi đứng im nha mấy con mấy nhiệm vụ của ờ. mấy con là sẽ gọi là bảo vệ ngôi nhà này giúp anh nha con zombie vô to mà nó vô thì mấy con bắn nó giúp anh nha anh sẽ thưởng cho mỗi đứa anh sẽ thưởng cho mỗi đứa một ờ, gì ta một ờ, tô đá bào nha ok, <laughs> okay. vậy luôn hả ủa con này ăn đá bào được không ăn được chứ nói là người tuyết thì nó ăn đá bào được chứ đó ngày xưa mấy bạn đi học á có bạn nào gọi là thích cái món đá bào ở trước cổng trường không đây, ngày xưa á phong đi học á có một cái ông chú bán đá bào ở ở trước cổng trường á cực kỳ ngon luôn và ngày nào phong cũng ăn luôn đó ăn riết mà phong gọi là béo ú u luôn các bạn ơi <laughs> ok rồi ủa sao làm gì sao khóa con này lại nè tôi để cho nó, nó đỡ chạy nó chạy quá trời nè ờ, khóa đi sam sam sam tôi nghĩ ra cái trò này hay nè hay là mình treo một một một con lên đi để cho nó nó nó nó nó, nó đứng lên trên cao nó bắn hiểu không đó đây đây đây rồi đó rồi sam sam sam sam lắp cho đi sam sam lắp cho đi đây tôi thử ủa nó nó nó, nó nặng quá không sao tôi sợ nó đứt cái cọng dây không đứt lên được, được đâu không đứt được bưng được bưng được dạ. đó rồi treo lên treo lên treo lên đó <laughs> trời ơi mình chơi chữ vậy Mấy Trời ơi. bắn từ trên cao dưới đất đều có hết Đúng quá rồi, quá xịn luôn Ok rồi, thì ở đây mình đã chuẩn bị một cái bẫy nè hai cái bẫy, rồi ba cái bẫy luôn hmm, Không biết như vậy là đủ chưa ta <laughs> Tất nhiên là chưa đủ rồi các bạn ơi Tại vì con zombie to này á, nó cực kỳ nguy hiểm luôn Cho nên mình nghĩ cái bẫy như thế này là chưa đủ đâu Nhưng mà các bạn yên tâm Mình có một cái bẫy bí mật cực kỳ đặc biệt luôn Và một tí nữa mình sẽ cho các bạn xem cái bẫy đó là gì nha Sammy muốn xem bẫy đó là gì không Muốn, muốn, muốn, tôi muốn xem, tôi muốn xem Muốn xem đúng không? Rồi ok Bây giờ hãy chờ con zombie tới đi Thì Phong sẽ bật mí cho Sammy biết cái bẫy đó là gì nha Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau để cho trời tối và chờ con zombie tới thôi nào các bạn ơi Hey, ok bạn ơi Và sau khi mà mình với Sammy đã chuẩn bị xong hết tất cả những cái bẫy Thì bây giờ trời cũng đã tối luôn rồi các bạn ơi Và bây giờ mình sẽ đứng ở đây để mình chờ con zombie nó tới nha các bạn nha Ủa mà sao giờ này tối mà chưa thấy con zombie nó quay lại ha Sam ha? thấy nó sợ mình rồi Tôi biết rồi, tại vì nó sợ đó hiểu không nó thấy nó có tôi làm bảy bờ rồ mà ông còn làm bờ rồ hơn tôi nữa hiểu không nên nó sợ rồi con zombie này nhát gan đó bạn ủa khoai từ à nó kêu bạn mình thấy đó kìa à trời nó quay lại kìa trời ơi zombie chứ phải là sư tử đâu mà kêu kêu to vậy hả con zombie kia Đám zombie người ta không thích kêu vậy được không? Ôi Hai tay kia đã quay lại rồi đây Trời ơi, quay lại thì làm gì bọn ta? Ta nói cho ngươi biết nha Lần này bọn ta sẽ không để cho ngươi đánh bọn ta như lần trước đâu Bọn ta đã chuẩn bị rất là nhiều những vũ khí ở đây để có thể chiến đấu với ngươi đó Ủa mà sao đi có mình vậy? Ủa, nghĩ sao vậy? Các ngươi có chuẩn bị chẳng lẽ ta thì không chắc ta sẽ triệu hồi đàn em của ta qua đây Thôi cha, đàn em hãy xuất hiện đi Trời ơi ấy, ấy, ấy, Ôi trời ơi, đàn em Đàn em, đàn em to con quá ha Đàn em đáng sợ quá ha, trời ơi có, Ủa sao có ba con vậy có ba con để cho nhiều hơn được không? không nhưng mà quan trọng là nè, số nè, lượng dính bảy nè dính bảy nè dính bảy nè dính bảy nè đó trời ơi trời ơi mỗi đứa một cái bấy xong rồi xong ai có zombie con có zombie con tấn công tôi nè này thì dính bảy nè có thể Trời ơi chết rồi bạn ơi Cái bẫy này của mình chỉ có thể gọi là dính được vài con thôi Có mấy con gì có thể chạy qua được <laughs> Sao ơi chạy đi Em của ta xông vào đi Bây giờ Đây ờ. Ok, ôi sợ quá, sợ quá, bọn ta không sợ đâu Bây giờ nhảy qua đây, nhảy qua đây Rồi, <laughs> ha, ui, sao nhìn kìa, mấy con người tuyết nó cầm tuyết nó chọi mấy con zombie kìa sao Mày à, mày, mày, ơ, đây là một con dính bẫy nè <laughs> lật bẫy kìa lật bẫy kìa ôi trời hai con cái hai con kia làm gì vậy không xoay ba ờ, lê kìa hai con kia nó đang nhảy đầm đó sam đó nó múa ba lê kìa đó chết này mày nè ê zombie ơi sao mà đàn em ít quá vậy có nhiều hơn được không ít quá bọn ta chán ừ. phèo à Trời tất nhiên là có rồi thôi Sao bọn này nó nó, nó đặt bẫy hay thế ta Đàn em của ta biến mất hết rồi này Không được không được phải thế thêm phải thêm Đàn em xuất hiện thêm xuất hiện thêm xuất hiện thêm xuất hiện thêm Qua đây Qua đây đi ta sẽ tiêu diệt hết tất cả Rồi đó Ôi, ôi, ôi dính bẫy dính bẫy Ôi qua đây qua đây nè Dính bẫy nè dính bẫy nè <laughs> Ôi sao mới sao nhìn kìa sao Sam ơi nhìn kìa sao mới mà nó dính bẫy hết trơn kìa Rồi ôi trời ơi Trời ơi Đúng là dạ, zombie các bạn ơi Các bạn biết không Zombie á, là thường zombie là sẽ không có não nha các bạn nha Bởi vậy cho nên là nó không thể nào phát hiện được những cái bẫy của mình <laughs> ôi rồi xong chết que hết trơn luôn quay dân đi ơi ta nói ngươi nghe nè đàn em của ngươi á là đi qua bẫy của ta không được đâu đi qua là té xuống liền à có giỏi ngươi qua đây Đúng chiến rồi. đấu với bọn ta nè qua đây trời ơi cái này tất nhiên là ta xông vô thủ con ờ chạy chạy sao chạy qua đây chạy qua đây chạy qua đây chạy đây đây đây cái máy này à nhìn đấy là nhìn nhảy này ôi ôi giỏi dữ ha còn một cái bẫy nữa kìa quá được không tiếp theo cái bẫy này hả thôi Thôi, các đàn em của ta Nhưng không sao, đấy là đàn em của ta thôi Còn ta thì... Ây, cha Ôi, ôi trời Sao mới nó qua được kìa Ờ, các người muốn sao hả Ôi, trời ơi, cái con zombie này coi bộ nó thông minh hơn mình tưởng các bạn ơi Nó có thể vượt qua được mấy cái bẫy của mình Hey, thôi được Nhưng mà ta nói với ngươi biết nha, ngươi nhìn đây Ở đây ta có chuẩn bị thêm mấy em người tuyết body sáu muối không có thua gì ngươi đâu Ngươi làm sao có thể chiến đấu được Trời ơi và hai em của ta, đàn em của ta bị dính dính hai cái bẫy trước thôi chứ còn bây giờ em đàn em của ta đã qua được rồi thì xuất hiện đấy mấy em dạ, dạ, dạ. ơi. Ôi, dễ gì? Người Tuyết tấn công tranh. Người Tuyết ơi tấn công bọn nó đi. Đó đó đó này nè. Nè thì đánh nè, này này thì đánh nè, này này. Này thì đánh này. <laughs> Trời ơi tưởng thế nào Hóa ra là chịu hồi đàn em ra Xong đàn em cũng bị mấy con người tuyết tấn công chết queo à Ngươi còn có thể làm được gì nữa không hả? làm được gì hả Tất nhiên là tiêu diệt đống người tuyết này của ngươi rồi Chà Gì Chà. Gì mà tiêu diệt Trời Gì vậy Tại sao Phong Lê Ủa Ủa lôi lôi lên em Ủa trời ơi Trời ơi Mấy bạn ơi Con zombie này nó biết phun lửa bạn ơi Không thể tin được Ây da nó phun lửa mình đi Ây da đâu á Sao mày cứu tôi cứu tôi Đánh lừa đó Rồi rồi rồi xong rồi xong rồi Người tuyết mà dính lửa là chỉ có chết hết thôi No Oh no, người tuyết của tôi Trời ơi, con người tuyết nó đang đu dây trên trời Mà cũng bị con zombie bắn Rồi xong, chết queo luôn Trời ơi, trời mình mình mình chọi tiếc con zombie đi Sam ơi. Mày mày mày mày mày mày mày mày mày mày nè mày nè mày nè mày mày mày mày mày gì vậy? Ồ, oh, gãi ngứa à? Trời ơi, nhưng mà không ra, à. Ờ. phải ngô. Gãi mạnh lên, gãi mạnh lên, gãi mạnh lên là ờ. Nó phòng ơi, mình đánh quá trời mà nó nói nữa kìa trời ơi chết rồi bạn ơi con zombie này nó khỏe quá mấy cái bóng tuyết này không làm gì được nó cả mày mày mày mày mày mày ờ, ờ bây giờ bây giờ bây giờ sao sao <laughs> bây giờ sao Ê, giờ bóng đòi bậy của ông mà té ra bậy của tôi còn bờ rồi ông bậy của ông rồi ông hồi đó ông còn thách tôi đó chứ trời ơi Sam à Sam đã quá xem thường Phong rồi Bây giờ nè Phong Vậy? Dạ. mới sử dụng cái bẫy bí mật của Phong nè Mấy bạn có nhớ hồi nãy Phong đã nói Phong có một cái bẫy bí mật không Bây giờ mình sẽ cho Ở ờ bạn à. xem nha <laughs> Mấy tên này nói nhiều kinh khủng khiếp á Có mỗi cái việc đánh nhau thôi mà Để ta xử lý tụi bay luôn cho này <laughs> ơi ơi ê, chạy sao ơi, chạy sao ơi Ôi, ôi, cái con zombie này chạy chạy vô đây sao chạy chạy vô nhà sao ơi chạy vô nhà đây đây vô nhà vô nhà đóng cửa lại đóng cửa lại đóng cửa lại đóng cửa lại ừ, mở cửa ra coi mở cửa ra mày nghĩ sao vậy Trời mở cửa Ngươi nghĩ sao vậy? Ta đâu có ngu gì ta mở cửa Bây giờ ta sẽ cho ngươi biết thế nào là cái bẫy đặc biệt Cái bẫy bí mật của ta Bây giờ Sammy đi theo tôi Nhanh lên nhanh lên Qua đây qua đây đây đây Bây giờ nè Bây giờ Phong Phong Phong nói Sam nghe nè Con zombie bây giờ nó đang đứng ở trước nhà mình đúng không? Thì bây giờ mình sẽ đi từ cửa sau Mình lẻ khỏi nhà Đi đi đi đi nhanh lên nhanh lên Trời ơi tưởng cái bẫy gì chứ cái này bình thường cái này là 36 kẻ chè thượng sách hả? Tào lao cái chạy cái gì mà chạy bẫy để tiêu diệt nó thì bà phải tin tôi chứ ok bây giờ mình đâu, mình, đâu, mình đâu. mình mình sẽ bí mật mình đi qua bên nhà Sam đi đi đi qua đây qua đây mình hay, hay, mình hay, mình càng rồi. xa cái nhà Đúng mình ra mình càng tốt hiểu không đó đi qua đây qua đây nè để tôi coi coi con zombie chắc giờ nó vẫn còn đang ở trước nhà tôi á ồ trời nó vẫn tưởng là mình đang ở trong nhà các bạn ơi con zombie này đúng là ngốc thiệt luôn á ok rồi bây giờ nha sam ơi à bà hãy coi cái bẫy đặc biệt của tôi đây tôi chỉ cần ừ. bấm nút một cái thôi là con zombie này sẽ bốc khói luôn tin không không sao không tin, tin được đúng không vì sao con này nó bự thù lù nhưng theo vì sao mà tin ok được? ok rồi núp núp đằng sau cây nè đây các bạn hãy xem cái bẫy đặc biệt của mình nha bây giờ á, thì phong chỉ cần nhập một cái lệnh nha thì cái lệnh này á, là một cái lệnh phong đã cài đặt ở trong game rồi thì bây giờ sammy hãy nhìn nha đây chuẩn bị nè ừ? một hai ba tít bùm chiêu gì đâu đó trời ơi zombie ơi con zombie con ốc kia mày sắp chết rồi ha ha ha Zombie ơi, ngươi nhìn lên cho trời kìa. Đấy, cỏ ra mau. Ủa cái gì? Thà gì? Ủa sao nghe tiếng gì đây vậy? Ôi cái gì vậy? Ủa sao không nhìn đâu ta? lên đâu lên lên ra vậy? Ôi ê, chân chân ơi trời đâu rồi rồi rồi xong luôn rồi xong luôn rồi xong luôn xác luôn <laughs> trời ơi trời xịn quá phong ơi thấy chưa tôi đã nói này là cái bẫy của tôi hơi bị đặc biệt luôn đó lava từ trên trời đổ xuống gọi là chìm nghiễm con zombie trong lava luôn bây giờ các bạn thì con zombie đã biến thành zombie thịt sông khói đó <laughs> rồi ơi ờ. xinh quá ghê chưa ghê này chưa mà nó không chết thôi dạ, tôi vậy tôi bãi rồi bãi nó làm ông nội tôi luôn á thông ơi kiểu này là không thể nào sống được luôn á trời ơi nghĩ sao vậy lava to vậy này nè đổ lên trên người ha nghĩ sao mà không chết được bây giờ á tôi thử tôi ném bà vô lava coi bà bà có chết không trời ơi trời, trời tôi thành cả mập nương đu đu đu đu, đu luôn á phong dễ sợ chứ không đó bạn thấy chưa vậy là bây giờ á hai con zombie con zombie chồng và zombie vợ đã bị mình và sammy tiêu diệt rồi bạn ơi vậy là yeah đúng rồi nó Ủa, sẽ không từ từ từ từ từ từ Ủa, ông hứa là ông bắn zombie này phục hồi ừ ha tính ra mình kêu là mình mình bắt con zombie này cho nó phụ hồ nó xây lại nhà cho sammy mà bây giờ mình lỡ mình thiêu đốt nó luôn rồi rồi sao y chang tôi lúc trước tôi giết con zombie vợ ông giết zombie chồng rồi xong tiêu tùng hai ông bà luôn Trời ơi rồi xong mất thôi thôi không sao đâu không sao đâu nói chung á là ừ. mình chỉ cần tiêu diệt được nó để nó không quay trở về làng nó phá phách thôi là được ừ. rồi còn cái nhà này á thì để phong có gì phong xây lại cho phong xây nhà hơi bị đẹp luôn á nhớ nha rồi ok ok được rồi, ok được rồi, rồi. ok bạn ơi và coi như là mình và sammy đã gọi là tiêu diệt được hai con zombie nguy hiểm nhất ở trong làng rồi thì bạn thấy cái bẫy ừ. của mình như thế nào cái bẫy của mình và cái bẫy của Sammy các bạn thấy cái bẫy nào xịn hơn đặc Đúng biệt rồi. hơn thì các bạn nhớ bình luận lại phía dưới cho mình biết nha và nếu như video này đạt được 10.000 like thì mình sẽ làm thêm những cái video bẫy khác nữa hay hơn nữa nha ok còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau tạm biệt bye bye. Nhớ đăng ký ủng hộ cho mình Sammy và tất cả các thành viên của Hero Team nha Ok